Thì ok, lúc này sẽ là một giao diện như này. Đó thì bạn có thể quan sát thấy này là top 1 thì bạn sẽ được 50 đô ha. Top 2 đến top 10 các bạn sẽ được 30 đô. Top 11 đến top 50 và cuối cùng là top 51 đến top 100 các bạn sẽ được 10 đô ha. Rồi kéo xuống một chút thì ở đây sẽ có các nhiệm vụ chúng ta cần hoàn thành để tham gia Aerob này ha. Đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta làm luôn nha. Thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ đánh tham gia vào nhóm Telegram của dự án này. Các bạn nhấn vào Telegram group ha. Kế tiếp các bạn nhấn vào do group ở dưới màn hình này. Sau đó quay trở lại ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án và retweet bài đăng được ghim ha. Các bạn nhấn vào on Twitter này. Kế tiếp chọn open để mở này. Ok, sau đó các bạn follow theo dõi này. Kéo xuống một chút nha. Thì đây chính là bài đăng được ghim. Các bạn nhớ like thích tả tim này, sau đó nhấn biểu tượng này này. Kế tiếp nhấn vào code tweet ha. Sau đó tag một người bạn nào đó chẳng hạn này. Thì chỉ thêm ấy, các bạn có thể follow theo dõi tài khoản Twitter của mình, sau đó tag mình cũng được ha. Kế tiếp nhấn vào tweet này. Ok, sau đó quay trở lại ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào đăng cho mình ha. Ok, thì ở đây các bạn sẽ tiến hành xác nhận rằng chúng ta đã follow theo dõi tài khoản Twitter quảng cáo của nhà Richie Bài Đăng bằng cách nhập username tên người dùng của chúng ta nha. Vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng của chúng ta? Các bạn truy cập mục profile này, tên hồ sơ này, sau đó bạn quan sát ở mục dưới tên này ở đây có a còng hóa xe chính là username tên người dùng của mình ha các bạn bôi lên sau đó sao chép này rồi quay trở lại dán vào ha nhấn enter để gửi này ok tiếp theo là chúng ta sẽ hành tham gia vào kênh telegram quảng cáo và follow tài khoản twitter quảng cáo ha các bạn sẽ nhấn vào advertiser channel này thì mình đã tham gia rồi mình quay trở lại ha ok tiếp theo các bạn nhấn vào on twitter này chọn open để mở này thì mình cũng đã follow theo dõi tài khoản twitter rồi nha mình quay trở lại này khi bạn hoàn thành xong nhiệm vụ này ấy, thì nhiệm vụ này chúng ta không bắt buộc nhé optional tức là tự chọn đấy nhưng khi các bạn hoàn thành xong nhiệm vụ này ấy, thì bạn có thể nhận được một đô ha ok mình sẽ nhấn vào đăng này để xác nhận này tiếp theo nữa chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BF20 BSC Balance Smart Chain của chúng ta nha ví dụ đây mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask ha thì chưa thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC Binance Smart Chain BF20 trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần ha. Ok, mình sẽ nhấn vào đây sau chép này. Sau đó quay trở lại này, dán ở đây này, nhấn enter để gửi ha. Tiếp này sẽ là một thông báo là congratulations, tức là chung mừng bạn đã hoàn thành airdrop này ha. Đó thì đây sẽ có dữ liệu của bạn này, là username tên người dùng Twitter của bạn này, cũng như là địa chỉ ví BF20 của bạn ha. Và cuối cùng ở đây sẽ có đường link giới thiệu bạn này, các bạn nhấp chuột phải